không phát được trên cái sim giác à, các nhóm tính cách ảnh hưởng lên uh, quyết định của mỗi chúng ta DISC là một cái môn khoa học để nghiên cứu nhóm tính cách của mỗi cá nhân chúng ta việc hiểu rõ nhóm tính cách sẽ giúp chúng ta có thể đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng và hiểu thấu được tại sao thị trường lại vận động tại sao thị trường lại biến đổi Hello xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay à, trong buổi tối hôm nay thì à, Dũng muốn chia sẻ anh chị em cái nhóm tính cách đã ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mỗi chúng ta như thế nào với mỗi con người chúng ta thì chúng ta có những tính cách khác nhau nếu anh chị em vào Google anh chị em search DISC là bốn nhóm tính cách đặc thù để giúp chúng ta hiểu thấu được mình tại sao có những con người gì ạ người ta quyết định một cách nhanh chóng gì ạ nhanh chóng đưa ra những quyết định nhanh chóng tại sao có những con người lại đưa ra những quyết định cách chậm chạp cần phải hiểu rõ cần phải nắm được rất là chi tiết tỉ mỉ thì họ mới đưa ra à, tại sao những con người họ cần phải trải nghiệm qua rất nhiều người rất nhiều lần thì họ mới đưa ra quyết định chính vì vậy thì trong đầu tư chứng khoán bản chất con người không có sự thay đổi thực ra thì à, mỗi cái nhóm tính cách đó chúng ta có thể thay đổi được nếu chúng ta hiểu nó là những tính cách nào à, Dũng sẽ nói cho các bạn bốn nhóm tính cách có thể một vài video chúng chia sẻ ở giai đoạn trước thì các bạn có thể hiểu rõ uh, là mình đang ở nhóm tính cách nào tuy nhiên thì uh, chúng ta sẽ trong hôm nay nói thật nhanh bởi vì ờ, Dũng sẽ có một, một chuỗi video để nói về nhóm tính cách cho chúng ta khi mà chúng ta nói được nhóm tính cách thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải làm như thế nào để chúng ta thành công ok ạ à, một số anh chị em ờ, ở phần dưới này có lẽ là Dũng sẽ không thể đọc hết được tất cả các à, comment chia sẻ của anh chị em uh, khi mà Dũng chia sẻ uh, Dũng nói với điều gì để anh chị em comment điều đó được không bởi vì uh, sẽ có một cái tình trạng là khi mà Dũng đang nói theo cái dòng chảy về thời gian thì uh, cái việc mà chúng ta chia sẻ uh, một cái uh, chủ đề nào đó nó đang ngược cái cái tư duy của Dũng thì tự nhiên Dũng phải dừng lại Dũng phải đọc đúng không Dũng phải dừng lại Dũng phải đọc nên chính vì vậy nó sẽ gì ạ mất cái cái cái cái nguồn cảm hứng trong cái chia sẻ nên chính vì vậy thì Dũng mong rằng là uh, khi mà Dũng chia sẻ uh, Dũng nói anh chị em comment hay là anh chị em tương tác vào chủ đề gì thì chúng ta có thể chủ đề chia sẻ chủ đề đó đúng không ạ trước khi mà chúng ta nói tại sao lấy lại có uh, tình trạng như vậy thì uh, có lẽ anh chị em thấy rằng là chúng ta có bốn nhóm tính cách nhóm tính cách D là nhóm ta cách mạnh mẽ quyết liệt đúng không mạnh mẽ quyết liệt khi mà chúng ta có mục tiêu chúng ta có kế hoạch chúng ta mua ngay uh, anh chị em thấy rằng ai đã có cái cách D ở đây comment đúng không D là chúng ta thường thì chúng ta đưa ra những quyết định rất là nhanh nếu chúng ta thấy là hôm nay chúng ta mua cổ phiếu chúng ta đưa là mua là mua và bán là bán đưa ra một quyết định dứt khoát đúng không? không khoan nhượng vậy điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta chỉ biết quyết định mua mà không biết quyết định bán nên chính vậy thì nếu nhóm D cái ưu điểm của họ là nếu họ có công thức họ có địa có quy trình họ đưa ra rất là nhanh và họ xử lý rất là quyết liệt những cái những nhà đầu tư mà tính cách D thì họ phải có một cái quy trình để học một quy trình đúng tư duy đúng thì đây là những người có thể thành công đây là những người có thể thành công vượt trội so với một vài nhóm tính cách khác nên nếu anh chị em là D thì xin chúc mừng nhưng hãy trang bị cho mình con dao sắc hãy cho mình kiến thức sắc tư duy đúng để chúng ta đưa quyết định nhanh nhất những cách y là gì ạ những cách y là những cách truyền cảm hứng à, thường thì chúng ta thấy là y là một cái nhóm tính cách mà thường anh chị em thấy là đa phần một số anh chị em có những y thì thường chúng ta gì ạ chúng ta nói nhiều hơn chúng ta làm chúng ta không có mục tiêu không, có mục tiêu chúng ta chỉ thích để nói chúng ta chỉ thích gì ạ nói về thành tích nói về những gì mà nó chơi trong quá khứ nên chính vì vậy thì ở đây chúng ta thấy là thường thì với anh chị em tính cách y này chúng ta vẫn làm làm theo giống như ở d nhưng phần lớn của chúng ta không có mục tiêu Ờ, thường ai làm chúng ta bắt chiếc và làm làm theo nên chính vì vậy thì nhóm y này cũng là một cái nhóm mà nếu không có mục tiêu thì điều gì sẽ diễn ra thì chúng ta biết rằng là không có mục tiêu thì chẳng có gì có thể thành công được nên nếu anh chị em ở nhóm y thì chúng ta cần phải gì ạ phải phải tăng thêm tính D của mình là chúng ta thêm gì ạ những cái mục tiêu rõ ràng hơn à, mục tiêu ra phải đưa ra quyết định rõ ràng hơn à, có lẽ là chúng ta ở trong chương trình này Dũng nói thật nhanh bởi vì chúng ta có thể lên mạng chúng ta chia sẻ chúng sẽ có một cái chương trình chia sẻ từng nhóm tính cách từng ưu điểm nhược điểm để chúng ta có thể mua bán cổ phiếu và nâng cao cái giá trị của mình từ nhóm tính cách một đúng không ở đây Dũng muốn đưa ra chúng ta một cách chung nhất để chúng ta có thể uh, quan sát xem mình ở nhóm nào nhóm S thường là nhóm S là nhóm mà họ gì ạ à? họ thông thường họ không mạnh mẽ à, họ có chúng ta gọi là yếu đuối hơn họ vui vẻ hơn họ đầu tư chứng khoán chủ yếu là tập trung là à, là có một cái đội nhóm nào đó để họ vào họ thấy vui vẻ họ thấy là hạnh phúc họ thấy bình an họ được chia sẻ và đây là cái nhóm mà họ không không có mục tiêu họ về đầu tư chứng khoán chủ yếu là tập trung vào họ thấy là cảm rất thoải mái giống hôm trước Dũng có nói một cái bạn đó là bạn đầu tư rất nhiều tiền sau đó thì mục tiêu của bạn đầu tiên là lên hội nhóm để được chia sẻ được để giải bày tâm tư tình cảm gia đình của mình nhưng sau đó họ bị thua bạn bị thua lỗ và bạn bắt đầu có cái, cái, cái những cảm xúc là rất là không được tích cực nên chính vì vậy thì thường anh chị em nhóm S á, thì chúng ta thấy là cũng rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta không có mục tiêu chúng ta chỉ mong muốn là đến với đầu tư chứng khoán là chỉ được vui đó, được thoải mái về về tinh thần thoải mái về kết nối yêu thương nên chính vì vậy anh chị em nhóm S lưu ý là chúng ta thế là chúng ta phải tăng mục tiêu rõ ràng hơn ạ nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng hơn kế hoạch rõ ràng hơn để chúng ta hành động quyết liệt hơn như nhóm D thì những anh chị em nhóm S à, sẽ rất tuyệt vời à, chúng ta nhóm gì ạ nhóm C nhóm C thì là một cái nhóm mà chúng ta tránh là thường thì à, nhóm C Ừ, có sẽ có hai cái trường phái và hai cái đặc tính khác nhau của nhóm C với nhóm nhóm C mà được thì ạ à, được hậu thuẫn bởi tính D tức là nhóm C thường là những anh chị em họ có logic họ làm cái gì là rất là tỉ mỉ con số là những cái gì mà họ biết họ mới thực hành tức là khi mà nói cho họ họ biết rõ ràng cụ thể thì họ sẽ làm còn nếu trong trường không rõ ràng cụ thể họ sẽ đợi chẳng hạn như là Dũng nói rằng là cổ phiếu Techcombank mua đi ạ thường họ sẽ không mua và họ phải bao giờ họ hiểu họ kỹ họ nắm rõ họ biết rằng là đo lường rất là chặt chẽ rồi họ mới mua vào thường thì nhóm này thì ờ, đa phần họ, họ cảm giác là rất là chặt chẽ nhưng có một số trường hợp họ bỏ lỡ những cái cơ hội rất đáng tiếc nên với tính nhóm C thì thường là chúng là họ chỉ cần nếu những gì họ biết họ làm họ rất chắc chắn chắn những cái gì họ không biết thì họ không làm và nếu ở đây nếu nhóm C là nhóm chúng ta cần phải mở rộng ra mở rộng đọc nhiều sách hơn mở rộng học nhiều chiến lược đầu tư hơn bởi vì chúng ta thường là những người bị chậm chậm chân hơn à, những người khác bởi vì chúng ta thường thận trọng hơn chúng ta cần phải biết rõ biết đủ chúng ta mới đầu tư thế thì khi mà chúng ta nói những điều này <clears throat> anh chị em sẽ thấy điều gì xảy ra đó là chúng ta thấy là thị trường nó bị hỗn loạn đúng không thị trường nó bị dao động bởi vì nó có bốn cái nhóm cách tính cách này bản thân chúng ta cũng có nhiều cái nhóm cách khác nhau đúng không chúng ta cũng nhiều cái nhóm test với nhau nhưng rõ ràng là chúng ta thấy rằng là mỗi nhóm tính cách nó hỗ trợ chúng ta một cái góc độ nào đó tuy nhiên thì chúng ta có thể nâng cao một số nhóm tính cách để chúng ta gì ạ giúp bản thân mình tốt hơn đúng không nhóm tính cách thì một số các anh em có thể sử dụng trong nội nhóm nhóm tính cách thì chúng ta có thể hiểu để chúng ta nâng cao bản thân mình để chúng ta đưa ra quyết định trong đầu tư nhóm liên cách để chúng ta hiểu là thị trường nó vận động như nào để chúng ta biết rằng là à, tại sao thị trường nó lại vận động như vậy và từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể hiểu rõ rằng là tâm lý thị trường đang ở đâu ok và à, chúng ta nếu muốn nghiên cứu sâu về DISC thì anh chị em có thể lên mạng search hoặc là có thể tham gia những trình học khác nhưng ở đây Dũng muốn nói rằng là uh, việc mà tâm lý thị trường nó đang gì ạ dao động bởi vì nó có quá nhiều nhóm tính cách khác nhau chính chính vì vậy mỗi anh chị em có nhóm tính cách nhau quan trọng là chúng ta cần phải bổ sung với những nhóm tính cách giả sử như là uh, D và Y đúng không E D và Y là nó là những cái tác động bên ngoài nên nếu giả sử như khi mà chúng ta theo dõi và lúc kín lúc lúc mở bạn thế mà được thì ạ không có kiến thức mà được thì ạ à, được uh, các chuyên gia đúng không mách nước và sau đó thì hô hào là chúng ta rất là sướng đúng không múc đi mua đi à, tham gia đi cổ cổ phiếu này tuyệt vời lắm thế là chúng ta tham gia và hai cái nhóm này nó tạo ra sự hưng phấn cho thị trường thị trường có thể tăng tốc rất là nhanh nhưng nếu cái nhóm này được học bài bản đúng không D và Y học được bài bản họ sẽ gì ạ họ sẽ đưa ra những cái quyết kết uh, quyết định dựa trên những cái nguyên tắc của họ thì đây là cái điều tuyệt vời còn nhóm S và nhóm gì à? nhóm S và nhóm ờ, C là những nhóm mà chúng ta thấy là họ gì à? thường thì họ bao giờ họ cũng chậm hơn ờ, đặc biệt là nhóm C họ cần phải uh, có đầy đủ các thông tin họ đưa ra quyết định nên thì châu trục châu chậm thì uống nước đục đúng không thì nên chính vì vậy họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nên ở đây chúng ta thấy là mọi thứ chúng ta cần phải nâng cao gì ạ à? nâng cao nhóm cách của mình chúng ta hiểu thấu nhóm cách của mình để chúng ta đưa ra quyết định thành công ok à, có lẽ là trong cái video ngắn này cũng không biết là các bạn đã hiểu rõ về mình thuộc nhóm tính cách nào chưa à, có thể trong một thời gian tới chúng sẽ chia sẻ sâu hơn kỹ hơn về nhóm tính cách của mình để bạn gì à, hiểu rõ bạn gì à, thấy rõ rằng là mình đang cần phải bổ sung thêm cái điều gì ạ à? và nếu chúng ta để ý xem là theo anh chị nhóm tính cách nào là tiêu cực nhất ạ à? thường là chúng ta thấy là nhóm tính cách nào tiêu cực nhất à, nhóm tính cách nào là chúng ta thấy tiêu cực nhất ạ thông thường thì nhóm C là nhóm tiêu cực nhất bởi vì họ làm cái gì đúng không họ sẽ cần phải rõ ràng cụ thể nếu trong trường hợp mà nó gì ạ nó không đúng theo họ đúng không không đúng theo họ là họ gì ạ họ sẽ không làm đúng không họ không làm và họ sẽ gì ạ họ sẽ có thể có những phản ứng rất quyết liệt đúng không họ sẽ có phản ứng quyết liệt đặc biệt là nếu họ ở trạng thái tiêu cực đúng không họ trạng thái tiêu cực là họ sẽ đưa ra những phản ứng rất là tiêu cực Đấy, nhóm nhóm C là họ đặc tính của họ như vậy nhóm D thì nó cũng nhóm C và nhóm D thì có tính bảo thủ hơn à, tất cả cái điều này nó chỉ mang tính là mỗi chúng ta đều mang trong mình những nhóm tính cách tương tự như vậy thế thì bây giờ chúng ta quan tâm đến thị trường để chúng ta thấy là vậy khi thị trường mà nó đang chạy nước rút thì theo anh chị em nhóm nào sẽ là nhóm mà có tạo ra cái sự hưng phấn mạnh nhất khi thị trường mà mà tạo ra nhóm chạy nước rút ạ à? đó chạy nước rút thì có phải là những anh chị em nhóm nhóm D tại vì chúng ta hành động phải được sự truyền cảm hứng ở từ nhóm Y nữa đúng không nếu ai có nhóm để DI được hành động quyết liệt đúng không đúng không ạ và được gì ạ à? được cảm hứng thì gần như chúng ta đưa ra quyết định à, rất là nhanh đúng không và vui vẻ để chúng ta quyết liệt thế để DI là tại vì chúng ta có thể kết hợp tại vì có một số anh chị em là vừa là mạnh mẽ vừa cảm hứng gọi là DI à, có một số anh chị em là DC là gì ạ à? vừa logic vừa gì ạ à? nếu chúng ta có DC tức là chúng ta vừa phải cần rõ ràng mục tiêu cụ thể và đưa ra quyết định rõ ràng mạnh mẽ Đấy, nhưng đa phần là có nếu chúng ta đưa ra tính cách của chúng ta thiên về C thì thường những cái quyết định hay thường những gì mà nó nghe trái tai là chúng ta phản ứng rất là quyết liệt bao nhiêu anh em là khi mà chúng ta theo dõi và sử dụng mà uh, uh, các bạn ơi sẽ uh, chúng ta sẽ kiếm được 50 đến 100 phần trăm trong vòng 3 đến 6 tháng chẳng thế thế thì nghe vẻ chúng ta sẽ thấy là bản thân chúng ta chưa bao giờ kiếm được 50 phần trăm hoặc là chúng ta nghe một số bạn bè chúng ta chưa kiếm được 50 phần trăm hoặc ở đời trên thị trường rất ít mà chúng ta chơi với không kiếm được không có thu nhập như vậy nên chúng ta sẽ có phản ứng rất quyết liệt luôn và chúng ta sẽ không tin điều đó đúng không không tin điều đó nhưng nếu chúng ta gì ạ à, chúng ta là ép thì chúng ta có thể sẽ xem là người ta làm như nào để hiểu thấu hiểu cái điều đó và chúng ta sẽ áp dụng theo đấy thế thì mỗi một người chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ thấy là tùy vào nhóm tính cách để chúng ta thấu hiểu chính mình và thấu hiểu thị trường trước khi đưa ra quyết định à, có lẽ chúng ta sẽ thấy là trên thị trường chứng khoán việc các nhà đầu tư lớn việc các chuyên gia việc đội nhóm họ luôn luôn phải có những tính cách khác nhau để tạo ra một đội nhóm mạnh trên thị trường chứng khoán cũng tương tự như vậy nếu chúng ta thấu hiểu được các nhóm tính cách thấu hiểu được gì ạ à, được những cái con người như vậy thì chúng ta thấu hiểu tâm lý chính vì chúng ta thấu hiểu được tâm lý chúng ta sẽ biết được thị trường nó ở những giai đoạn khác nhau nó phản ứng như thế nào và đặc biệt nữa là nếu chúng ta nắm được nhu cầu ờ, sáu à, nhu cầu của mỗi con người thì chúng ta mới biết rằng là tại sao thị trường nó có những lúc mà thị trường lên rất là cao lên rất là cao và tiếp tục cao nữa nhưng rất nhiều anh chị em lúc đó không phải là vì họ gì ạ muốn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận mà họ muốn thể hiện cái tôi cá nhân của họ đó là sự vinh danh nên dẫn đến họ tiếp tục mua tiếp tục khẳng định cái việc cho mình là số 1 trong việc đầu tư nên chính vì vậy thì việc và mua ở gì ạ trên đỉnh và tiếp tục margin tiếp tục mua nhiều nữa không phải thể hiện là chúng ta lãi bao nhiêu mà thể hiện là chúng ta là người số 1 trong cái nhóm của chúng ta đấy chúng ta gọi là vinh danh trong những nguy cơ ok thì uh, trong uh, cái uh, buổi tối hôm nay thì hôm qua Dũng chia sẻ cho anh chị em đó là gì ạ đó là các cổ phiếu dòng ngân hàng thì chúng ta biết rằng các cổ phiếu dòng ngân hàng một số các cổ phiếu đã có những cái gì ạ sự thay thế gọi là thay nhau để chạy thông thường thì khi chúng ta mua một cổ phiếu hoặc là chúng ta tham gia một nhóm cổ phiếu nào đó thì chúng ta cần phải lựa chọn xem là gì ạ hay là chúng ta chơi với những người giỏi nhất trong nhóm để chúng ta học nhiều hơn chúng ta thấy được bảo vệ tốt hơn trong đầu tư chứng khoán anh chị em cũng gì ạ cũng mua những cổ phiếu tốt thứ nhất tốt thứ hai và tốt thứ ba những cổ phiếu mà chúng ta gọi là bét bảng những cổ phiếu mà chúng ta đã gọi là gọi là kế vai đấy là câu nói kế vai đây là cái thuật ngữ của gì ạ của ông William O'Neill đấy là chúng ta gọi là những cổ phiếu bét bảng thì những cái cổ phiếu như vậy thường khó được chấp nhận trên thị trường chẳng hạn chúng ta thấy là những cổ phiếu BIDB là những cổ phiếu gần như bét bảng trong giai đoạn này nhưng nếu BIDB mà chúng ta để ý năm 2000 bao nhiêu 19 20 gì đó thì BIDB là một trong những cổ phiếu rất là mạnh đúng không BIDB rất là mạnh và chúng ta thấy là uh, cổ phiếu đó chúng ta tham gia vào chúng ta sẽ có lợi lợi nhuận nhưng nếu chúng ta gì ạ mua DB bây giờ gần như không có lợi nhuận hoặc ngược lại chúng ta mua Vietcombank vào những năm 19 20 ở đây chúng ta có thể xem lại cái Vietcombank đúng không xem lại Vietcombank để chúng ta hiểu rằng là tại sao cái thời điểm trước đó chúng ta mua chúng ta lại kiếm được lợi nhuận tại sao thời điểm này chúng ta lại không có lợi nhuận trong giai đoạn này bởi vì mỗi giai đoạn thị trường nó sẽ có sự ưa chuộng cái nhóm cổ phiếu khác nhau trước khi chúng ta nói sơ bộ về một vài các cổ phiếu để các bạn có thể nhận diện ra chẳng hạn với việc công banh nó đang thấp hơn hoặc ngang bằng cái đỉnh là 104 trong khi đó nếu các bạn để ý vào giai đoạn năm 2019 thì Vietcombank tăng rất là mạnh. Và nếu chúng ta để so sánh một cổ phiếu khác trong năm 2019 chẳng hạn, chẳng hạn chúng ta lấy một cái cổ phiếu như là MBB thì anh chị em sẽ thấy là MBB một lần lên không nhiều và có thể có xuống giảm. Hoặc là chúng ta lấy cổ phiếu Techcombank thì chúng ta thấy là Techcombank cũng đang ở mức là khá là thấp trong khi đó, việc Combank thì tăng khá mạnh trong một xu hướng tăng. Tương tự như vậy, đến giai đoạn này các bạn có thể so sánh những cái cổ phiếu như là VPBank, một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh ở trong giai đoạn này. Trong khi đó, việc Combank thì lại không tăng. Nên đây là nếu chúng ta không hiểu gì ạ, không hiểu về nhóm tính cách của thị trường, không hiểu về khái niệm là dòng cổ phiếu dẫn đầu thay vì chúng ta cứ mua theo kiểu dạng như là cổ phiếu này tốt lắm uh, kiểu kiểu cổ phiếu này kỹ thuật tuyệt vời lắm cổ phiếu này có game nọ game kia cổ phiếu này do nhóm A nhóm B mách nước à, ta có quen thân ông chủ tịch hội đồng quản trị và rất nhiều câu nói kiểu dạng dạng như vậy chúng ta mua vào mà không phân biệt cái nào là cái tốt cái nào là cái xấu thì dẫn đến sự thất bại ở đỉnh cao vậy chúng ta sẽ xem là cái nhóm cái nhóm cổ phiếu chứng khoán thì sao Tại vì trong cái chương trình này chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn nên Dũng cho chúng ta về góc nhìn tổng quan để chúng ta có góc nhìn đầu tư ở ờ, cái phương pháp mà Dũng đang chia sẻ đây nó khác hẳn do tất cả những cái phương pháp mà anh chị em đang thấy ở trên thị trường nha à, thông thường trên thị trường các bạn nếu muốn phân tích một cái cổ phiếu nào đó thì họ sẽ phân tích cho chúng ta kiểu dạng như là hiện tại cái cổ phiếu này đang có M, đường MA đúng không ạ đường MA chuẩn bị cắt lên chứng tỏ là có cái dòng tiền lớn hoặc là họ cho cái vùng này là đây là mô hình tách tay cầm chuẩn bị hình thành hoặc là họ nói rằng là uh, cổ phiếu này chuẩn bị uh, nó nằm trên mây tức là uh, mây chuẩn bị bắt đầu vượt lên mây là sẽ tăng rất mạnh hoặc là một số anh chị em chắc chắn là nến của nó ở trong cái nến này thì nếu có một cái nến xanh ở đây nến maruguru ở đây thì nó tăng rất mạnh đại khái là như vậy có bao nhiêu các bạn đang vẫn sử dụng chiến lược này có thể comment cho Dũng được không ạ vẫn đang sử dụng như này comment số 1 đúng không tức là chúng ta vẫn đang sử dụng những cái tư duy mà hay là một số anh chị em sẽ chia sẻ là nó là mẫu hình về mẫu hình cái nêm mẫu hình gì ạ à? mô hình tam giác mô hình vai đầu vai mô hình gì ạ à? mô hình nào đó nhưng chúng ta phần dưới chúng ta bỏ qua phần khối lượng nhưng nếu bạn đầu tư hoặc là phân tích một cổ phiếu nào mà thiếu phần khối lượng thì coi như bạn không biết gì về phân tích mẫu hình nha yeah. Dũng lại nói nhắc lại là phần lớn các chúng ta phân tích về mẫu hình à, có một cuốn sách rất là hay nói chuyên về mô hình Dũng vừa nghiên cứu và xem lại thì phần lớn họ bỏ qua hết phần khối lượng nhưng nếu chúng ta gì ạ nghiên cứu hoặc là theo dõi một cổ phiếu mà không có phần khối lượng thì coi là chúng ta chưa nghiên cứu về mẫu hình tất cả những nhà đầu tư vĩ đại nhất tất cả những thiên tài chứng khoán tốt nhất những người mà kiếm được nhiều tiền nhất những người là giỏi nhất trên thị trường những người mà làm khuynh đảo thị trường chứng khoán thế giới đều sử dụng các mẫu hình có giá khối lượng biến động giá biến động khối lượng và giá đóng cửa để phân tích cổ phiếu cái này gọi là VSA một số ấy, nhà tác giả khác thì người ta gọi là VPB à, à đấy, thì họ thực tế không có gì khác nhau cả đấy, họ chỉ đưa ra để mang tính chất là để cho cái sự khác nhau bản thân Mac Mini cũng dùng VSA bản thân William Nell cũng dùng VSA bản thân um, Davat cũng dùng VSA đúng không Wick of cũng dùng VSA Mark Rimore Soros đúng không chỉ có duy nhất là ai không dùng VSA duy nhất là gì ạ ngài Warren Buffett họ không dùng thực tế ông có dùng nhưng chúng ta không biết bởi vì khi mà ông thấy rằng là khối lượng mà nó đang rơi mạnh thì có thể ông chưa mua nhưng khi mà khối lượng mà thấy có nhiều nhà đầu tư họ mua vào thì ông có thể mua vào những quá trình mà dòng tiền lớn tham gia vào nên nếu chúng ta hiểu rõ hiểu thấu biết rõ biết thấu thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn rất nhiều thế thì từ cái này chúng ta sẽ gì ạ xem là cái nhóm cổ phiếu dòng chứng khoán à, trong chứng khoán các bạn có thể thấy ở đây ở trong nhóm chứng khoán thì Dũng thấy rằng là những cổ phiếu đơn giản đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu HCM các bạn biết rằng là HCM nhịp đầu tiên cổ phiếu này tích lũy với biến động lớn gặp cái vùng khối lượng lớn diễn ra ở đây thì nếu cổ phiếu này đi lên theo công thức đầu tư một cổ phiếu biến động lớn đúng không biến động lớn tức là dao động lớn thì thông thường nếu trong trường hợp có phiên xác nhận như này khó để đi xa bởi vì nó có hai nguồn áp lực ở vùng đáy là họ gì ạ à, họ bán ra để chốt lời ở vùng đỉnh họ bị thua lỗ để họ bán ra ở đây nó có nhiều cái cái vùng kháng cự đó là những nhà đầu tư gì ạ à, đây là những nhà đầu tư thiếu may mắn những nhà đầu tư khốn khổ họ đã mua họ bị thua lỗ ở đây và chính vì vậy cái việc kéo lên để làm cho các nhà đầu tư khốn khổ đây họ cần phải bán ra chốt lời làm rất nhiều đầu tư ở đây họ chốt lời những nhà đầu tư mà họ mua vùng này họ cũng cần phải chốt lời và việc rũ bỏ tiếp lần thứ hai và sau khi rũ bỏ lần thứ hai họ có thể kéo lên lần thứ ba lần thứ tư trước khi có đi xa hơn bởi vì nếu chúng ta nhìn về cái khung giá từ phía trên xuống dưới này thì anh chị em thấy là hiện tại nó giảm khá là mạnh ở đây là 14 phần trăm vậy cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu M HCM để tăng mạnh trong giai đoạn này có lẽ là không vậy bao nhiêu các bạn nhìn thấy cổ phiếu này chúng ta biết rằng là cổ phiếu chưa lên được mạnh dù là những giai đoạn trước nó tăng rất mạnh nó là điều kiện thôi nó đang cần thời gian để tích lũy trước khi nó có thể tăng mạnh hơn bao nhiêu bạn biết điều này thì có thể comment cho Dũng được không ạ chúng ta sẽ phân tích từng cái nhóm cổ phiếu gì dạ, à? cổ phiếu dòng chứng khoán bởi vì khi các bạn biết cái nhóm hoặc là biết cổ phiếu nào mạnh hơn thì các anh chị em sẽ đưa ra quyết định tốt hơn thường thì chúng ta không biết chúng ta thấy là dòng ngân hàng đang chạy và là đang tốt rồi thì chúng ta lại mua những cổ phiếu dòng gì ạ à, chứng khoán để đợi đến thời điểm nào đó nó lên nhưng nó gì ạ à, lên một đoạn sau đó nó không lên nữa và chúng ta sẽ mất cái chi phí cội à, mất chi phí cội chúng ta cũng thấy rằng là một vài cổ phiếu khác như là MBS cũng tương tự như vậy nếu so với MBS thì ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu gì ạ à, MBS quan sát ở đây nó tốt hơn cổ phiếu HCM chúng ta nhìn về tốt hơn của HCM đó là những cái điểm nhấn khối lượng lớn ở đây nó mạnh hơn cái thứ hai là trong quá trình điều chỉnh ở từ đỉnh này chúng ta xuống ở đây thì cái quá trình điều chỉnh chúng ta thấy là nó có những dấu ấn rõ ràng hơn đúng không tuy rằng nó điều chỉnh mạnh hơn nhưng có dấu ấn khối lượng nó cạn kiệt hơn và dấu ấn rõ ràng hơn nên chính vì vậy ở đây với việc cổ phiếu này là cổ phiếu so với HCM nó cũng đang trong quá trình tích lũy nhưng tuy nhiên thì việc để chúng ta thấy là còn những nhịp tăng ở đây nhịp tăng tiếp ở đây là cần thiết ạ à. ok chúng ta sẽ phân tích thêm những cổ phiếu gì ạ à? SHS phần lớn các cổ phiếu này nó đều ở trong trạng thái là đi lên rũ bỏ tích lũy ở đây cũng tương tự đi lên rũ bỏ tích lũy ở, ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy những cổ phiếu đi lên khối lượng lớn sau đó rũ bỏ tích lũy và chúng ta cũng thấy cổ phiếu SSI là tương tự như vậy à, điều này chứng tỏ rằng là những cái cổ phiếu này gần như nó gặp những cái kịch bản giống nhau khi mà những cổ phiếu này gặp những kịch bản giống nhau thì nó có thời gian tích lũy và thời gian đi giống nhau những cái cổ phiếu nếu chúng ta để ý những cái dạng cổ phiếu này quay về quá khứ anh chị em có thể thấy rằng là sau khi tích lũy cổ phiếu xu hướng rũ bỏ các nhà đầu tư yếu phiếu trước khi tái tích lũy lại và chúng ta sẽ có những điểm mua và cổ phiếu thông thường sau đó trong một cái đà tăng và chạy nước rút trước khi kết thúc chu kỳ à, tương tự giống như cổ phiếu gì ạ Techcombank nó cũng kiểu dạng như vậy khi mà đi ngang sau đó bị rũ bỏ và nó tái tích lũy ở trong vùng này trước khi có thể đi xa hơn các bạn hiểu không ạ nên tất cả những cái cổ phiếu dạng như thế này để chúng ta hiểu rõ rằng là các kịch bản nó sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới bao nhiêu bạn quan sát điều này chúng ta có thể hiểu thì có thể comment cho Dũng số 1 được không ạ chúng ta nắm rõ thì comment cho Dũng số 1 đúng không ạ tức là nó gì ạ trong quá trình ở giai đoạn 1 nó đi lên sau nó rũ rũ xong thì ờ, nó sẽ tái tích lũy và sau đó nó bước vào một chu kỳ mới nhưng nếu chúng ta mua quá sớm chúng đợi rất là lâu và đợi mãi cổ phiếu không lên vậy nếu các bạn để ý thì trong cái nhóm này cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh hơn thị trường cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh hơn thị trường trong nhóm gì ạ à? chứng khoán để chúng ta có thể phân tích đơn giản đấy ạ à. thì các bạn sẽ thấy ngay đấy nên các bạn thấy không các bạn chỉ cần gì ạ à? theo dõi và hiểu phương pháp của Dũng thôi các bạn có thể trở thành nhà đầu tư xuất sắc đúng không nếu các bạn liên tục trở thành nhà đầu tư xuất sắc liên tục gì ạ à, mua được những cổ phiếu dẫn đầu liên tục gì ạ à, rút ngắn thời gian giao dịch liên tục gì ạ à, quay vòng vốn thật nhanh thì các bạn có thể giỏi hơn kể cả các nhà quản lý quỹ bởi vì tại sao chúng ta lại giỏi hơn các nhà quản lý quỹ thứ nhất là chúng ta có số lượng cổ phiếu NAV chúng ta ít hơn so với gì ạ? so với gì ạ, rất quỹ rất nhiều nên chính vì vậy chúng ta gì ạ? mua bán bao giờ cũng nhanh nhạy hơn các quỹ rất nhiều yeah. nên thực tế chúng ta đang có lợi thế hơn rất nhiều so với các quỹ đầu tư thứ hai là chúng ta biết rằng là chúng ta có thể luân chuyển từ cổ phiếu nọ sang cổ phiếu kia cũng rất là linh động đúng không tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ bởi vì uh, phần lớn họ chẳng biết gì về chứng khoán cả đúng không họ, không biết gì cả họ thấy là một nhóm nào đó họ bảo mua là mua một nhóm nào bảo bán là họ bán họ bị quay cuồng trong cái việc mà đầu tư nên không có kiến thức mà đòi gì vậy đầu tư thì dẫn đến là cái việc mà đầu tư nó giống như là chơi một con lô con đề thôi ạ nên đầu tư chứng khoán là gì ạ là cờ bạc cũng đúng thôi ạ đúng không đầu tư chứng khoán là cờ bạc nếu chúng ta vẫn sử dụng chiến lược cũ đúng không sử dụng cái gì ạ những cách đầu tư cũ là chúng ta gọi là cờ bạc đấy thì đã rất nhiều các bạn sau khi mà có thể tham gia những cái gì ạ những cái theo dõi những video của Dũng ở đây thì các bạn thấy là đầu tư nó gì ạ nó cần phải như có những cái gì ạ có chiến lược cần phải có quy trình cần phải hiểu được cảm xúc cần phải hiểu rõ rằng là thị trường nó đang có cổ phiếu nào dẫn đầu các bạn thấy không trên thị trường rất ít à, các hệ thống nói về điều này các bạn thấy là gần như không có ai nói điều này bởi vì một là nếu nói ra thì sao thì rõ ràng chúng ta thấy là họ không nói nên chúng ta thấy là đây là cổ phiếu gì ạ nó vượt qua đỉnh sau khi nó tích lũy này tái tích lũy nó đã có những điểm nhấn điểm nhấn rất mạnh và nó đã lên ở đây sau khi nó lên ở đây nó lại tiếp tục có thể tái tích lũy ở đây trước khi bước vào chu kỳ mới nên việc Vietcombank à NA VND là một trong những cổ phiếu à, dòng chứng khoán tốt nhất ở bây giờ thứ nhất là nó đã vượt qua đỉnh nó thứ hai là nó mạnh hơn thị trường chung các bạn thấy không ạ nó vượt qua nó nó gì ạ à, mạnh hơn thị trường chung và hiện tại nó đang có những cái điểm chúng ta có những điểm mua trước đó có thể lắp tay tích quỹ và chúng ta sẽ nếu anh chị em nào đã mua ở vùng này rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ và chúng ta có thể mua thêm khi mà nó xác nhận thêm các anh chị em có đã hiểu chưa mọi người đã nắm rõ được chưa tại vì ờ, với những chương trình ngắn như này chúng chỉ muốn chia sẻ cho anh chị em phải nắm rõ được đúng không nắm rõ được những cổ phiếu dẫn đầu nắm rõ được cổ phiếu tốt nhất nắm rõ được những cổ phiếu gì ạ à? tuyệt vời nhất và làm sao cơ cấu nhanh dứt khoát để tận dụng được đòn bẩy về tài chính đòn bẩy về margin đòn bẩy về thời gian nên để kia có lợi nhuận cao thì chúng ta phải áp dụng được ba chiến lược như vậy nên nếu ta mạnh về chiến lược nào thì chúng ta áp dụng về chiến lược đó tuy nhiên thì phần lớn cũng thấy ở trên à, các kênh mà Dũng được biết thì họ không nói với này chúng ta điều này nên chính vì vậy nếu anh chị em thiếu những điều này Dũng tin chắc rất khó để thành công bởi vì cổ phiếu dẫn đầu mới là cái giúp chúng ta kiếm được nhanh tiền và độ an toàn cao còn những mua những cổ phiếu bét bảng là mua những cổ phiếu mà có thể cho chúng ta thì ở bét bảng ok một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn nếu anh chị em nào <coughs> chưa đăng ký kênh của Dũng thì à, nhớ đăng ký kênh bên dưới và hãy chia sẻ YouTube này ạ hãy chia sẻ YouTube này cho nhiều người khác biết bởi vì Dũng biết rằng là đã có rất nhiều anh chị em rất khó khăn trong việc tìm ra hệ thống phương pháp đầu tư của mình à, việc mà video này của Dũng chia sẻ Dũng tin chắc rằng nhiều người cần sự giúp đỡ nhiều người cần phải hiểu rõ được tư duy đúng là gì nhiều anh chị em hay là nhiều những à, anh chị cô bác cần phải nắm rõ được À, tại sao chúng ta mua cổ phiếu tại sao chúng ta cần phải thoát ra và Dũng sẽ cập nhật thường xuyên về thị trường chung thường xuyên về nhóm cổ phiếu thường xuyên về các giai đoạn thị trường và có một cái điều như là này những cái mà Dũng chia sẻ nó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng à, nếu ai thấy rằng là chúng ta thấy là lặp đi lặp lại là nhàm chán thì đó là gì ạ đó là chúng ta sẽ chuyển sang một giai đoạn chết chóc bởi vì chứng khoán nó là gì ạ luôn lặp đi lặp lại vấn đề chúng ta hiểu nó hay không vấn đề chúng ta biết nó hay không đấy mới là cái quan trọng hiểu biết nó và nắm rõ nó còn mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo à, xin cảm ơn và chúng ta sẽ dừng lại ở đây và nếu chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để chúng ta gặp nhau vào những chương trình tối ngày mai